Như cái ghế lệch Nguyễn đệ chẳng lên này đi cuối ha Hello cả nhà nha Chào cả nhà Anh em mình à, đang có mặt tại à, à, đường Nguyễn Cự Nói Dài tiếp tục chuyến xe không đồng nha cô chú anh chị ngày 31 tây tháng 8 nha chết rồi lắp bình luận thì thấy rồi đang à, phát quà cho một bạn ở bên hẻm liên tổ 1220 à, bạn ấy à, chuẩn bị qua bên đây lấy anh em mình bữa nay thì thuận chiều hello bạn Thiên Kim hello Úc Kiều lại là Di đây dạ hôm nay phát sớm à phát sớm à, tới à, đem theo chuẩn bị tới một à, trăm phần quà là phát sớm nha lùng á hả có gì đâu không phải tại tao lùng mà tại vì cưng quá cao vì cao tới mét tám lận phải không dạ, em mới điện có phải không dạ đúng rồi ờ vậy hả ủa là ủa là của em là nãy em xin bên liên tổ 1220 phải không dạ, mới rồi. điện cho em cái bẹp phải không là dạ, đúng rồi chỉ có một phần thôi nhưng mà bên đây là có mấy người già trong lớn tuổi anh nó bị tai biến rồi người à, ra không được ra không có được ờ à, vậy đó hả ta đang nằm ở trong đó ở trong nhà chồng luôn á hả dạ, đúng rồi trong đây luôn vậy em lấy cái phần quà của em và em để lên xe đi rồi dẫn chạy anh vô Ờ, vào bên đây luôn để ờ, gửi hỗ trợ cho mấy cái dãy nhà trọ hay sao em dạ, đúng rồi nhà ok dắt anh vô nha vô vô vô luôn á vô đi theo em trai nè tại vì có mấy uh, cụ bà không có đi ra được rồi em trai này xin một phần cho máy rồi sẵn em ấy dẫn vô luôn rồi chạy theo xe à, đó đó các bạn hôm qua có nhắn tin à, để số điện thoại trên à, trên trang của Phước thì hôm nay nhớ canh điện thoại nha chút xíu nữa là sẽ có người alo tới đó người ấy không ai xa lạ đấy chính là à, vợ của Phước <laughs> đây bà ngồi sau phụ trách ừ. bà chủ tịch bà chủ tịch bà chủ tịch đó làm sao đây. đây là mình là ở đợ mình đi theo đây bà chủ tịch này là sẽ là có quyền quyết định tại vì bả điện thoại còn phước thì thua phước là đi theo xào xạo quay quay vậy thôi ừ, Kagamen chào các em ngồi mê mồi mê mồi cái điện thoại luôn tính ăn luôn cái điện thoại hay gì điện này xe mình vô được không? ôi xe sao vô được phan phan xe vô được không em trai ơi xe mình vô đây được không em tới chưa vậy ôi vậy sao vô này chắc loại bộ luôn quá loại bộ xa không gần phải không ở đó là có khoảng mấy người nhiều là bao nhiêu hai người không nói chung là mười mấy phòng là hai chục phòng mà đa số sao mà bị tai biến không hay vậy? lúc trước là có người có hỗ trợ có một lần mà à. ờ. sau này cũng như là cũng như là có được cái những người mà ta đi hoạt động rồi á người ta lấy kịp còn như những người mà ta bị tai biến á ra lấy không có kịp ờ là cái đó là nguyên cái giải trọ luôn phải không dạ đúng rồi nguyên giải trọ luôn chiếc này vô được không dạ được chạy chiếc này vô đi chạy chiếc này vô nè toàn chạy chiếc này vô nè ờ lọt mà lọt mà hồi ra có chẳng có chỗ quay đầu không có chỗ quay đầu hả ủa đi đâu ra ngoài vậy vô hả? kêu vô mà kêu vô mà nhớ gáy lỗ tay rồi mà <laughs> tới con chạy vô trước đi kè giá dắt đường vô đi em trai đây nha à, vô cũng là hữu duyên thôi tại em này em trai này em xin xong rồi ổng anh chỉ trong cái giải trọ của em mấy khổ quá thì mình vô tới mình phát luôn để vô trong luôn á anh, anh thuận được vô trọng anh nói có chủ quay đầu nhà trọ minh chí nha yeah. Dạ. Yeah. dạ chiều có mắt mưa chị nguyễn hương mắt ướt nhẹp hết chân luôn dạ em xin phép vô luôn nha anh đây cái đường nhỏ xíu rồi cô chú anh chị đây là hẻm à, cuối à, lò mổ luôn nha mình đi cái đường lò mổ mình đi vô đến cuối đường luôn cái hẻm này có thể lòn ra hẻm 51 được luôn nè và lòn tới nhà của Phước được luôn ờ đường đi vô cầu ờ, xẻo lá ôi thấy cũng xa chứ chạy xe tới nắng luôn rồi kìa chào bạn lê văn nha khổ thì ở đâu cũng khổ chứ hả chị ơi giờ em nói thiệt giờ em quẹo vô đây cái mẹ mà chịu phát cái là xong luôn đi ra là đi về liền luôn á còn không đủ nữa đó giống như là nhờ sự hữu duyên thôi chứ uh, nhiều quá thua mùa này thì ai cũng khổ kìa quỳnh văn đa lên nữa kìa anh quỳnh lê văn đa em có lưu số anh nha anh hôm nay là có phát tới anh đó nha bên 30 tháng 4 đó anh canh điện thoại giùm em nha dạ chào uh, em uh, thảo huy nhà trọ Minh Chí một sự hữu duyên đúng rồi cái này ra được đại ngân luôn nhưng mà xe này chạy chắc qua không được đâu ôi đây hồi sau mà hồi đây chỉ, chỉ chắc chỉ có lui thôi đúng rồi đường này ra hẻm 51 luôn rồi để em ra cái ừ, chiếc xe đó dựng đó rồi nó cản rồi nhà trọ này hả nhà trọ này hả ờ. rồi được rồi được rồi được rồi bây giờ <laughs> dạ à, bà có bà con mình à, đại diện ở trong dãy trọ này mỗi người ra mỗi phòng ra một người thôi rồi đứng xếp hàng giùm em ha đừng có rủ ghê một gia đình là hai người nha kỳ lắm đại diện thôi tại vì mình còn chia sớt nữa <laughs> dạ đúng rồi ạ à. mọi người à, cứ giữ trật tự giùm em nha để ờ, có gì em bị phạt nữa quan tội nghiệp em <laughs> giữ khoảng cách 2 mét nha à, bây giờ mình trước tiên bên đó thì để hồi tính riêng bên đó đi cái này thôi bây giờ anh nói thiệt với em em giới thiệu một cái là hồi hết sớm này luôn á là phát không đủ luôn á anh chỉ phát không ở đây 15 phần phải không đúng còn ở hết đủ 15 phòng không 12 hả 12 phần à chú này nó có 12 phần à 12 à chứ không phải 15 nha 12 à, à, à, phòng phải không rồi đợi xuống 12 phần cho cô chú đi rồi xong rồi ờ, mình ờ, rút qua bên kia dạ dạ dạ 12 rồi bây à cô này là chủ nhà hả dạ 12 phần rau 12 phần mì rồi 12 bao gạo dạ mình ờ, cũng vẫn nãy rồi 12 phần rau 12 phần mì trứng với 12 uh, ờ, ờ, bao gạo đây là giải trọ Minh Chí nha hẻm tuốt ở trong lò mổ nha cô chú anh chị Gau đúng rồi rau củ ờ, rồi chính là lấy ba ba bao nữa rồi để theo hàng rồi cái này là 12 bao gạo rồi rồi bây giờ cô cô phát ờ, đi ạ cô, lấy cho từng vòng đi bao gạo là cô rồi có ai lấy xong vô nhà giùm con nha có rồi có rồi cô kia lấy dạ dạ thì cứ việc ờ, phan còn bao gạo bên đây nữa nè cứ việc từ từ thôi lấy để từng người lên lấy để hồi nữa là lấy một hồi là tùm lum tùm la hết á mấy cô mấy chú còn bao gạo nữa nha cô ơi cô nhớ lấy gạo nha rồi đúng rồi đúng đó vậy là một phần đó rồi ok ôi cuối cùng ra coi coi đủ không rồi rồi lấy gạo đưa giùm con nha dạ không có sữa rồi bữa nay con không có sữa giờ mình pha nước cơm uống đi giờ ờ, đang ờ, đang dịch rồi ai cũng khó khăn hết trơn có gì mình dùng nấy à còn còn bao gạo bên đây còn bao gạo bên đây còn bao gạo bên đây nữa rồi đó còn phần đó là của người ai cuối cùng phần đó là phần cuối của tôi của chú hả ờ. Ừ. rồi ok vậy là đủ nha Ê, chủ chủ nhà là dạo rồi nói chơi chứ ờ, chủ nhà gửi cho cô bịch rau củ thôi chắc chủ nhà không có khó khăn đâu thiệt chủ nhà mùa này không khó khăn đâu chỉ thiếu rau củ thôi lấy bịch rau củ đưa cho cô đi vậy đó hả ai lấy cho cô đó sau lưng đó bịch rau đi ờ, còn dạ yeah. nói chung là có duyên thì sẽ tự tới thôi à dạ dạ rồi cảm ơn dạ dạ để đi tự tự động tôi em sẽ sắp xếp à dạ dạ dạ rồi mình vô đi có còn cái xích xe lên đây nè còn cái giấy trọ của mấy cô chú bên đây nè ở bên đây là mình có bao nhiêu phòng vậy ạ 10 phòng phải không là vẫn còn ở đúng hết 10 phòng bao nhiêu phòng nói thiệt giùm con nha 10 hay là 12 hai 12 vậy đấy con vô con coi luôn cái người nó 10 người nó 12 rồi né né rồi em vô con coi bao nhiêu phòng là biết liền à ừ, một phòng này có người không ta phòng này khóa cửa không có ai ở nè ủa hai ba bốn năm phòng này à, không có ai ở đóng cửa phòng thứ sáu không ai ở 7 8 9 9 phòng à có 9 phòng thôi 9 phòng mà có một phòng không ai ở là chỉ có 8 phòng ở thôi chứ không phải 10 hoặc 12 nữa ở đâu nữa rồi em chi bên đây đang đi ra ngoài đứng chờ ngoài có 10 bên đây mấy phòng bên đây chú ở giải này còn mấy người ở chú rồi một phần nữa là 9 phần chứ không phải 10 cũng không phải 12 luôn cái cái cái cô à, dẫn như đây đó là cái em đó cho nó đó là cố nhà chọn nó cũng qua con không biết con phát bên đây thôi đừng có ờ, xin thêm dùm con tại vì không phải chỉ riêng cái chỗ của mình không đâu nói nói chung là nãy là con nghe vậy là con thấy cũng rất là buồn luôn rồi đó chú này nói 10 cô nói 12 mà cuối cùng con đếm lại thấy không chỉ có 10 có 9 phần thôi để xuống dùm anh 9 phần 9 phần lấy 9 bao gạo ai phần trước cửa này hả này là chủ nhà trọ mà mướn hả ai ở phòng này anh ở hả rồi em mười phần rồi giờ đứng xếp hàng giùm con đi đại diện từng phòng một người một nhận thôi để một hồi nữa là lấy là có phòng có phòng không luôn á ai biết gành ở khu này trong này ờ, đại diện giùm con nha từ từ chú đứng xếp hàng ra dài dài vô trong đi cô ơi để hồi nữa rồi lỡ rồi bu bu gì con bị phạt nữa tội nghiệp con á mình đứng giãn giãn ra đi mấy đứa nít mấy cưng vô nhà đi mấy cưng mấy đứa nít ngoài đây không có gì vui đâu rồi ai, à, à, ai đại diện chú này đại diện ha rồi phát giùm con ơi em trai nó lấy trước đi em trai anh gì đó rồi lấy thêm ờ, một bịch uh, bịch gao nữa rồi xong ai lấy xong mình đi vô rồi phòng số 1 là ai để con đếm từng phòng nè phòng số 1 phòng số 1 một gao rồi một gao phòng số 2 phòng số 2 ai đại diện đúng phòng số 2 ra lấy chứ không có kêu lấy đại nha con mới nghe người kêu lấy đại đi đó không được nha mình phải thật thà mới được tại người ta lại giúp mình cái lỗ tai con thính dữ lắm con nói thiệt rồi phòng số 2 lấy giùm con nha phòng số 3 rồi số 4 Số 6 là không ai ở nè số 5 đang mưa luôn rồi ok em không có gì số 5 rồi số 7 số 6 không ai ở phải không không rồi số 7 số 8 rồi được chị đợi em chút xíu chị ở bên đâu rồi ok để từ từ em nha. Số 8. Rồi. Số 9. Với một chú à, chú là chú ở phòng bên đây nãy phải không? Ừ. Rồi chú ở phòng riêng mình nên bên đây. Rồi số 9 là chú đó hả? Rồi rồi số chú này là phòng của chú á. Lấy cho chị này với mấy bé này một phần luôn nè. Rồi. Cảm ơn cả chợ nhiều. Không cái chị bên đây dạ không có gì chú cái chị này chị này chị có dắt hai bé nhỏ còn bà là ở đâu chung phòng hay là chung dãy trọ chung dãy nhà trọ cô ở phòng số mấy chị này dạ dạ con phước không cô ơi cô cứ xin lo mình thôi chứ bây giờ kêu con bọc con bọc hết hẻm 51 này luôn còn không đủ nữa đó bây giờ cho cô ở phòng số 2 phải không phát cho cô này phần nè còn cô ở phòng mấy số 1 rồi phát cô này phần nè lấy bao gạo nữa gửi cho cô lấy lấy bao gạo đưa cho cô cô cho cô này lấy ờ lấy phần đó đi quên lấy cái và anh anh không đeo khẩu trang anh uh thôi anh quên vậy mở xe này ra lấy cái khẩu trang này để nó thảy cho ảnh kìa ở trong cái ngăn á rồi anh anh anh đó đứng đó làm gì đi ra chơi hay sao anh ở đâu à anh ở chỗ đó phòng số mấy số 4 phải không để nó đi cho anh lệnh lấy anh đeo lấy một phần nữa cho phòng à, số 4 này luôn đi lấy lấy phần số 4 cho anh này nữa cái rồi mình rút dạ em hết sữa rồi chị còn sữa của em không uống được không rồi đưa gạo cho ủa cô này thiếu gạo hả với lại cho anh trai đó bịch gạo nó coi gì dạ được rồi con con phát hồi nãy giờ là muốn đủ giải bên bển hết trơn luôn rồi đó bây giờ gặp người thì con sẽ gửi thôi chứ giờ ai cũng xin giùm hết trơn rồi tôi khổ tụi con Dũng 6 chóp hết đó. rồi được rồi cô ơi được rồi được rồi được rồi rồi xong chị ra dạ. nè nè nè nè ủa gì đâu đang đứng sau cảnh xe ừ né kiến cái nhìn mới ghé lại đây cái ừ, nửa không phải uh, chắc uh, 15 lật ra cỡ chục phần thôi không có gì rồi coi cái trẻ của xe đó anh ôm ờ, đít vô đó dạ dạ dạ rồi con cảm ơn bắt lái luôn lấy lại lấy lại đi móc luôn này luôn lấy ờ, ra trước đó đi thật ra là để tránh ờ, tình trạng ờ, hai phòng họ nhận ờ, ủ anh một người mà nhận hai phần thôi bởi vậy phước phải kỹ mới được tại vì một phần bây giờ cũng không có rẻ mấy trăm ngàn đâu rồi bye bye bà con nha rồi lấy ra đi anh nghe nó táo rồi còn nói về về trọ thì trong này là nhà trọ bao la luôn chịu hỗ trợ cái giờ chắc đem xuống 500 phần còn không đủ nữa chung là tùy duyên ha còn cái vụ mà hồi nãy là 10 phần 12 phần là là Phước muốn vô đếm kỹ từng phòng tại vì chị kia nói 10 cái chú đó nói 10 mà cái chị đó là lại nói là 12 Phước vô Phước đếm lại là thật sự ra là đâu có đủ đâu thấy không còn xong rồi còn kêu nữa cứ khi mà phát từng phòng nó chỉ còn nói nhỏ bên kia nó lấy đại đi sao lấy đại được nghe hết trơn á thế chứ uh, mình có làm sao mình nói vậy đi phước cũng không có tiếc gì mà có làm sao nói vậy đi có sẽ phát cho đủ hết còn chẳng hạn như mà mình nói mà vậy thấy kỳ lắm từ từ xích lên trên đợi viên nó cho xe kia luôn cái mới đầu một không có mới đầu là chỉ có một phần ngay chỗ là đầu hẻm liên tổ 12 20 thôi sau đó thì thêm một chỗ Đánh sau đó thành ra ba ba giải chỗ luôn Đây. mỗi người mình chỉ lấy một phần thôi sang sẻ nhau chứ uh, nói gì chi cho cố đừng có nghĩ là thấy phước có ghé lại xong rồi mình muốn nói bao nhiêu phòng lại nói thà cứ thật tình tại vì nhiều khi phước hứng lên phước vô phước kiểm tra luôn à ừ nói 12 phòng ok vô kiểm tra thấy không thấy có không đâu có đủ đâu tới rồi đây là hoa viên thành đạt resort thành đạt qua dịch đi resort chơi ừ, qua ừ. dịch đi resort chơi nhưng mà anh phải có ghệ nha anh không có ghệ đi là anh buồn dữ lắm luôn á đi resort đi du lịch là tao phải có ghệ đi mình nên đi mình nên là thấy tối tội nghiệp anh luôn á anh ngủ gì gì hả gì vậy trời ơi trời nằm coi tivi nghe thấy thảm thấy tuổi không rồi mình sẽ vòng qua bên uh, 3 tháng 2 nha đúng rồi chiều mưa nên là hơi yếu không sao đâu à, các anh à, Quỳnh à, Văn Đa đừng có farm nữa ạ à. em nghe thấy rồi chút nữa em sẽ tới chỗ của anh đó nha đậu mé ngoài luôn chứ đâu cần phải vô không chứ sao không đúng rồi đậu bên đậu đại học có thượng chiều á thượng chiều luôn bạn ấy lội bộ qua quẹo lên cầu gạch ngỗng hai hello bạn tính lê được rồi phần ăn cũng được 4 ờ, năm ngày ăn từ từ nhín nhín không nghe em gia bảo anh không có quẹo qua tới bên đó mà để anh gửi em phần rau nha có gì thì ăn nấy đi em có gạo thì ăn gạo đi có mấy khác thì ăn mấy khác đi trừ khi mà anh trừ khi mà nó tiện đường khúc mà anh đi về á còn dư rau á thì anh mới có thể quẹo qua tiện đường thì anh sẽ ghé anh đưa luôn chứ ờ, anh không có gửi gửi riêng như vậy biết rồi em hẻm bốn bị ờ, hẻm bốn anh đã hỗ trợ một lần khúc ở dạ, trong dạ. rồi còn okay, ờ, bữa nay bữa hổm thì anh thấy bị phong tỏa đó nhưng mà hiện tại là chắc chắc anh chưa có ghé hỗ trợ đâu nha tại vì mới có bị phong tỏa mà không có lý do gì mà anh ghé hỗ trợ liền được hết chứ tại vì cũng phải đợi cỡ năm mười bữa tại vì khi mà một con một con hẻm nào phong tỏa xong đó, thì sẽ có bên ờ, khu vực họ xuống hỗ trợ để cho bà con bởi vì mọi người cứ việc an tâm nha với giả lại theo chỉ thị 16 là mỗi người mỗi nhà mình phải lúc nào cũng thủ ở trong nhà đồ ăn sẵn chứ không phải là vừa phong tỏa xong là bay qua chụp là kêu phước ban lại hỗ trợ liền nha rồi chút tiền nữa kìa chút tiền hành chính nữa kìa chút tiền mấy gài cho mấy bữa rồi ta bữa nay là chắc 6 bữa ghé lại cho em chính cho chút tiền đi với lại bạn chút tiền đó mình nói với bạn một cái vấn đề như thế này nha hôm nay mình cho bạn xong bạn bạn chút tiền bạn ra hẻm chính đi mình sẽ gửi cho bạn nha là tại cũng 6 bữa rồi tuy nhiên cái vấn đề của bạn đang gặp ở đây á là mình vừa cho bạn như bữa nay xong qua ngày hôm sau bạn kêu ghé hẻm chính cho nữa bạn xin liên tục liên tục luôn thì bởi sao bởi vì bữa nay là 6 ngày rồi mình mới ghé lại mình tạt ngang đây mình mới quẹo qua bạn nha bạn xin bữa nay xong nữa mong ngày mai bạn đừng có lên mà ghé hẻm chính nữa cho xin một phần nữa nha bạn chút tiền ăn cái gì mà mới có bữa trước bữa trước cho bữa sau là xin tiếp nữa rồi chắc các bạn cũng xem được có nhiều clip ở trên mạng phải không nhiều clip mà nói về cái vấn đề mà lên than khổ than đói tùm lum tùm la sau đó thì bên uh, chính quyền địa phương họ xuống xét nhà thì đầy một kho ở nhà luôn xin đầy đủ các nhóm dân xin tùm lum tùm la chân xin để làm gì không biết nữa mà nhà có khổ đâu gì để đây được rồi cho bạn cho chị chị chút tiền nó lội ra chị chút tiền chạy ra đi nha bữa nay em gửi cho chị bữa em thấy chị là em vừa cho xong qua ngày hôm sau là chị nhắn tin nữa liên tục liên tục luôn chị xin hoài luôn kỳ dữ lắm luôn á chị thiệt chị không kỳ chứ em nhìn mà em còn thấy kỳ nữa đó không phải là cái này là chửi mình hay là cái gì mình khổ quá mình xin nhưng mà em nhìn vô cái tin nhắn là em thấy nó kỳ luôn á nhưng mà em vẫn ghé gửi cho chị nha bữa nay nha bữa nay là 31 nha chị chút tiền tại ngay hẻm chính nha kế chùa Bủ Trì nha nếu mà có gửi cho chị nữa thì cũng khoảng một tuần nữa em mới ghé tạt ngang em gửi nha đừng có hôm sau mà cứ nhắn tin cho em mà xin ngay chỗ đó nữa nha em xin bữa nay là em hết xin nữa ok hứa danh dự nha không phải đâu phải không phải chút tiền không phải không phải không phải chút tiền bên kia chạy xích xe lên đây đi đừng nghe cái quán người ta kỳ vậy chạy xích lên đây là bạn Kiều Trinh mới cho bạn rồi bữa nay bạn xin nữa bạn có mấy bữa à. Phước thấy vòng vòng lại mấy bạn cứ việc xin hoài luôn á không cho thì các bạn ờ, nhiều khi nghĩ này nghĩ kia không, không phải không phải không phải không phải chút tiền là khoảng bốn mấy năm mươi tuổi á Nguyễn Thị Mai là cái hẻm 18 ờ, Sẹt 9, sẹt 52 là bữa hổm mình gửi rồi nha bạn Bữa hổm bạn đã xin 5 phần mình đã gửi rồi nha Bữa nay xin nữa nha bạn Cách mới có mấy bữa thôi Bên sẽ viết Nghệ Tỉnh Bạn không để đường mà mình đọc cái địa chỉ Và mình thấy cái Facebook bạn là mình biết rồi Bên sẽ viết Nghệ Tỉnh em xin cho cô kế bên với chị trọ kế em không khỏi đi em ơi khỏi đi bây giờ nói chung là anh đã cho em rồi thôi đem đừng có xin kế bên nữa và biết em có đưa hay không nữa nói chung là cũng khó cho anh lắm em quay lại dây gàng gì dây gàng dây gàng quay lại dây gàng toàn là xin dùm xin kế bên không à xin cho ông này xin cho bà kia không à nói chung vậy là ai để một phần mà qua không có ngủ ghê gì chứ á cái bài chút tiền đó đó bởi vì nhiều khi làm từ thiện mà tao nói sao sao bực bội hoài là vậy đó ok bạn Nguyễn sơn phải không đúng chút tiền không chút tiền là ai chút dạ. tiền là chị phải không dạ, rồi rồi ok vậy bữa nay nữa thôi nha đừng có lên mà xin nữa nha Duy mày nói chuyện với em nói gì mà nói quá trời vậy Duy Mới thấy anh nói cho chị chút tiền 6 ngày cái em lên em nói 6 ngày nữa luôn em Nguyễn Thị Mai Làm gì nguyên 6 ngày em Cao nhất là 4 ngày thôi em Lại luôn chứ gì lại anh anh ơi <laughs> Duy nãy mày nói chuyện Lại chìm anh đợt trước là mới đây cách đây có 4 ngày thôi làm gì 6 ngày chứ lại 6 ngày dù 6 ngày hay 7 ngày hay 8 ngày gì đó cũng phải là trách nhiệm của anh là nuôi nha còn nhiều người chưa nhận được lắm bởi vì anh không có cho nữa nha anh chỉ trợ duyên cho mình thôi chứ anh không có ghé anh cho nữa nha ờ, nếu cái quần em lại đó nếu quần lại còn biết bao nhiêu người biết bao nhiêu chỗ <laughs> chưa có nhận được cái gì hết trơn luôn á yeah. lại là hẻm ba lên Phong xin năm phần rau củ hôm qua mới ghé lên cho bữa nay lên giờ có gạo rồi bữa nay lên xin rau củ nữa kìa có em có đem chuỗi theo em mấy bạn mà mình đã từng cho rồi thì mình thôi nha mấy bạn đừng có xin nữa nha đừng có nói với mình là năm sáu ngày sáu bảy ngày hay một tuần nữa nha tại vì còn rất là nhiều người chưa nhận được cái gì hết luôn á thì mình gán mình lo sau đó tự mình lo đi nha cuộc sống này không ai lo cho mình hoài đâu chỉ trợ duyên hữu duyên ghé qua đời nhau thôi chứ không có ờ, mà trách nhiệm là phải nuôi luôn nha không có ai có trách nhiệm nuôi ai trên xã hội này chứ những người đi làm từ thiện là họ muốn cố cố cái gì nè họ cố tình họ hay là họ muốn phát tâm họ chia sẻ lại với mọi người chứ không phải đó là trách nhiệm của họ là phải nuôi nha rồi đừng có ai mà nhắn tin hay là bình luận với Phước nói tại tôi khổ quá tôi mới xin nha đừng có nói với Phước câu mà ừ, tại tôi khổ quá tôi mới xin khổ thì giờ ai cũng khổ chứ chứ không phải chuyên viên bạn đâu gửi cho em trai đó em trai nó chưa nhận lần nào á em mấy chị mười lăm trần nhân hoài bên trần hoài là mình chưa cho hai phần nào anh vẫn chưa bên cạnh hoài đấy còn các cụ già nào mà chẳng hạn như neo đơn không nơi nương tựa đó qua dịch đi phước uh, sẽ xây cái máy ấm nuôi khoảng 100 cụ già rồi phút đó về đó ở luôn tha hồ là phước nuôi luôn khỏi sinh cho đi đâu hết trơn thật ra mấy người già 5 kg gạo họ ăn không có hết đâu trong vòng phước nói thiệt cho một tuần lễ luôn ăn cũng không hết nữa ăn một chén một và ngày ăn cử một chén một và với bịch rau là ăn rất là lâu nhưng mà tâm lý của những người sinh bây giờ là họ sẽ nói là xin dùm nhiều chứ họ không xin cho họ còn là điện cho các nhóm và nói là xin dùm không à xin cho cụ này xin cho bà kia xin tụi mình tụi la xong rồi em là người đại diện rồi đến khi mà vô kiểm tra bên ờ, bạn có hứa có mấy người đi vô kiểm tra thì nói là đi không được vô đó em đang nằm trong khu phong tỏa biết chắc là khu phong tỏa là anh em mình sẽ anh em từ thiện sẽ không vô được bởi nói trong khu phong tỏa em đại diện đủ lý do chứ dạ. chán lắm nói thấy gì chứ ờ, nhiều chuyện lắm nặng cái đầu bạn ấy ở ờ, mấy hoàng phá sáu ghé gửi cho bạn sinh viên đấy ở đâu kìa kìa bên lộ kìa cho em trai đó qua luôn đi qua đưa luôn đi sát vô lề luôn cho em trai vô đứng đứng đó đi em đứng đó đi đứng đó đi đứng đó đi em đứng đó đi em trai điện cho hai bạn ở trong hẻm 12 á hai số người xong với lại một người ngay cầu cầu đầu xấu á gì hai gia liễu ờ hai bán hai cũng gia liễu luôn ờ gì 51 là bọc ra đây hả à, hẻm 54 ghé điện ờ điện cho cô đó không mà đi trên này đi xong chuyến về mình nó bọc qua hẻm đó à. gửi bên đây trước đi để ngồi nữa rồi vô trỏng rồi ờ, bị ờ, nguyên cái hẻm dí cái là không có đường ra luôn á ờ phát cho mấy bạn ở trên đây trước rồi mấy bạn bữa nay xin lâu dữ lắm rồi quay... ủa quay lại để cho em lên xe ăn cái tới cua tới tới cua nữa không anh Phước ơi cho em hỏi bầu uống sữa gì vậy anh nè hỏi ngay bả luôn đi anh đâu có biết đâu kêu ờ, cưng anh bóc qua cho chị đi tại tiếng này tiếng Nhật chị không biết đọc rồi có gì anh bóc qua cho bả đi nha anh cũng không có gành nữa tiếng Nhật nữa quay trở lại gửi cho bà bầu cả nha có một bà bầu đang à, chạy theo xe ơi, gì ừ, à, xong rồi đi thẳng qua 12 gia liễu luôn còn à, à, chút nữa vòng về sau từ từ nha từ từ nha có một cái chị bầu thì ăn trước kìa chạy theo chi trời ơi bầu chạy theo từ từ <coughs> chị có bầu hả dạ. trời ơi chạy theo nãy giờ hả Bà em sinh lâu rồi mấy tháng rồi dạ, bốn tháng rồi bốn tháng hả đừng có chạy nữa nha dạ. ta ta đi từ từ thôi trời rồi rồi bầu chạy theo không thấy lo nhìn vô màn hình không có thấy đâu hình lại xe sao chạy thấy rồi ok chị văn đa ga luôn đi nha bạn hồi nữa mình ờ, gửi cho gia liễu xong mình bọc qua bên bạn á tám bạn hai à nhỏ đó đợt gọi níu quần níu quần lại á chân thực sự là mấy người như vậy người ta chạy theo xe như vậy rồi bầu vậy đó người ta mới gọi là khổ đó khổ lắm luôn còn các bạn vừa mới phát hôm nay xong hôm sau là các bạn xin nữa cái gì chị cái này là nó nói nói thật ra là chỉ có lương tâm các bạn mới biết thôi đúng hay sai thôi chỗ hẻm 58 đường 3 tháng 2 đó với lại hẻm 38 đó cái chỗ đó là đi bọc qua được đó chút xíu nữa về ghé nhà Mỹ Tiên cũng bình thường mà ai cũng bình thường nghĩa là bệnh viện da liễu nha cho các bạn mà bên cầu đầu xấu luôn chưa rồi ok là ba người đúng không ba người bốn người sao sao lại chú nè phải không dạ, à, bạn nào học ở FPT rồi ai bên cầu đầu xấu ai bên cầu đầu xấu loại bộ qua dạ, rồi hai hai hai bạn trai kia gửi cho hai ờ, gửi cho bà bạn gái này với bạn bạn này nữ ờ, cái chú này trước đi em là bên cầu đầu xấu đúng không em là bộ qua đúng không ở hẻm gì ở dưới rồi đúng rồi rồi em đứng đó luôn đi bạn nữ bên đây một phần nữa nè rồi rồi lấy rồi vô rồi vô đi em dạ dạ dạ chú à đi chung hả đi chung chú đó hả còn còn em đi chung với đây đi chung em phải không ừ. rồi rồi ok với chị bên đây nè cái chị ờ, chị áo xanh này một phần nè cá mì cá mì liêu liêu liêu liêu liêu liêu liêu liêu ai rồi mấy người này không có trong danh sách rồi em đâu có chuẩn bị đồ đâu ủa sao chị em em lấy xong rồi em đi vô phần của em đi rồi rồi cô, cô đó à cô với chị là cái gì của nhau chung trong hẻm hả có chung nhà luôn không thiệt không thiệt không đừng có dụ con nha thiệt á lấy hai phần cho cô với ú ờ, ờ, ờ, anh cho cô với chị này đi với lại cho chú bên đây một phần nữa nè chú đang đóng bảo hiểm nè ủa sao chú chinh một phần nữa chú chị chiếc xe này hả rồi chị này là cái gì của chú à hai bà cụ đó đúng không rồi chú là cái gì của chị này sao biết mà chị ra ủa chú tên gì đâu có điện cho chú đâu số máy điện cho chú số túi móc điện thoại ơi con coi ơi số cuối nha số cuối mới điện cho chú số 30 cuối phải không là chú là Quỳnh Văn Đa đó hả rồi ủa rồi cái chị bên đây Lê Tâm nãy giờ có điện chị không ủa vậy là không có điện cho chí à là điện cho anh này á hả rồi à chú này là bên cầu đầu xấu chú chạy ra đây vậy là rồi cái chị này là chị là chị coi livestream mà chị chạy ra vậy nãy sao em hỏi chị là có điện chị không chị cũng gật đầu ừ vậy đó hả lấy một phần cho chú này đi rồi hai rồi hai bà cụ đó là cái gì của chị chú còn gạo hả giờ con thích cho thêm gạo được không con thích cho à? không xin không giờ thiệt giờ ai mà không lấy con giận luôn á cho chú phần gạo luôn đi về dự trữ đi chú lấy cho chú phần gạo rồi lấy giùm con nha tại nãy con không biết gì đúng điện nha chú tại con muốn xác minh lại cho kỹ dạ, năm tám hả dạ. rồi em khỏi cần gạo là em lấy cái gì xin rau không à hả rồi cho bạn này hai bịch rau đi Chúc Nhi rồi à, à, Nhi Phúc là mấy gà là có cho đồ em rồi phải không chưa hả rồi sao mà lâu lâu xin được lần không chịu xin hết mấy kia nói không có duyên hả còn mì trứng gì không thiệt không có trao chưa lấy à, trao sao bỏ vô hai hũ trao vô hai bịch rau đó luôn cho em gái đó còn gạo không còn hả ăn đủ tới khoảng uh, ờ, 9 tây tháng 8 không ủa anh 8 tây tháng 9 không thiệt hỏi thiệt ba bốn kg hả vậy lấy em ở với ai mình, mình nên hả cho em bao gạo 5 kg nữa đi để ăn cho đủ cho tới lúc kia rồi lấy hai ấy rồi bể luôn rồi cho chị này lấy cái bao tét đó luôn rồi vậy uh, cho uh, rồi rồi nè lấy cái bao gạo lại rồi cho em gái đó lấy cái phần đó đi rồi xong rồi uh, rồi gửi cho hai bà cụ uh, ở hai bên đó kìa hai bà cụ đó đang hỏi hỏi rồi ok hai bà cụ đó có hai chị em không cụ này hả dạ, sao ngồi xe lăn là sao 85 tuổi rồi rồi cháu này là cháu của ai dạ, cháu ngoại à cháu ngoại của bà cụ này hả con à, bà cụ này là riêng dạ, rồi ok lấy hai phần nữa cho hai bà cụ nè lấy phần gạo nữa về à, rồi dự trữ luôn đi nha ủa tự nhiên quay mặt anh chi vậy rồi để nó thử khuẩn cái hai bà lấy rồi ok ờ, em ở đâu giúp cậu hả lấy cho em trai lấy cho em trai này mấy bé gài có xin lần nào chưa lấy cho em trai này ờ, một phần nữa nè với lại đưa cho hai cô quét rác bên bển là nãy hai cô xin nữa dạ, rồi Ờ, ờ đưa cho hai cô quét rác đó rồi rồi ok em xong vòng qua bên ờ, chú ờ, Quỳnh Văn Đa bên Ba Tư nè ấy vậy là mình lui hay sao ta lui kêu nó lui đi lui đi lui lại kêu nó lui lui lại quẹo qua Ba lui Tư ok bạn quỳnh văn đa nha gì nói chung là cho thì phước phải cho nhưng mà hỏi thì phước phải hỏi thôi hỏi cho kỹ để nhiều khi có cô chú anh chị nào xem ở trên đây được họ biết chứ phước thì phước đâu biết đâu hỏi thì trả lời sao phước nghe vậy thôi ra rồi ra rồi đang đứng đợi ờ, Ví dụ hoài bởi vì phải hỏi 83 là qua bên qua Trần Hoàng Na luôn thì có một bé ở Trần Hoàng Na đó kêu ra đầu ờ, quẹo vô Trần Hoàng Na trước Giang Hân, anh có chạy ngang đường Trần Phú cho em xin một phần nha Nhà có con nhỏ, nhà em thất nghiệp 2 tháng nay ờ, Tình trạng này thất nghiệp là ai cũng thất nghiệp chân em <laughs> chứ không có chỉ riêng gia đình em đâu nói chung thì có duyên anh sẽ chạy ngang qua Nalo nha dạ cô chú anh chị xem livestream đó giờ của em thì biết bị vụ hoại gì còn chẳng hạn như đối với những ờ, bạn mà lần đầu tiên xem live thì nhiều khi thấy em nói chuyện vậy ủa tại sao mà cho thì người ta cho đi người ta xin thì cho đi mình đi từ thiện mà người ta xin thì mình cho đại đi ai mình cũng cho hết trơn mà từ thiện gì không có tâm hết người ta xin không có cho gì hết trơn thì những bạn đó thì nói chung là cũng không có thể trách được tại vì Vậy bạn ấy uh, mới xem lần đầu nhưng mà nhiều bạn khi nhiều bạn chẳng hạn như đã xem lâu rồi nhưng mà khi mà họ ghét thì họ vẫn chửi nhá. Ờ, đang đi rồi những người xem lâu rồi thì họ sẽ hiểu được tại sao mà Phước phải hỏi như vậy hỏi hỏi chứ Phước cũng cho hết trơn à chết, uh, xin cái gì <laughs> thôi à đang chạy xe nãy là 483 ha Trần Hoàng Na trước anh ừ. 483 trước hay Trần Hoàng Na nè 483 trước hay gì nè bốn tám ba trước bốn tám ba đây bốn tám ba đây Trần ừ. Văn Đa anh em xin mấy bữa rồi anh đa đó phải không nhà có mấy ờ, mấy người anh với ai với ai con mấy tuổi rồi 10 tuổi lớn rồi ha mươi bảy lùi là phút đó rồi rồi em cứ phỏng cái nha ok ok rồi lấy giùm em nha rồi ok có gì dùng nấy giùm em nha cái gì gì đẹp trai gì anh biết em đẹp rồi anh nấu rồi vậy năm mươi bảy hả ờ, hút rồi hả năm mươi bảy lại tới đây được mà em kêu bạn kia ra đầu đường chào bạn na chưa 483 gần ờ, hướng về cầu ờ, Trần Hoàng Na á, ngay gần này xe đèn đỏ Trần Hoàng Na á em. Nói vậy là chị biết rồi. Một phần không? Với người kia một phần đúng không? Ờ, đâu đường nhau này phần. <laughs> dạ nón cặp đây bà cũng đội bà bắt trước á anh mua anh nói thời bắt trước nữa <laughs> quay trước đi anh bà chủ tịch ngồi ở sau á bả điện thoại á như mình không biết gì chứ đang trên ờ, đợi ờ, đợi cái chị ờ, hẻm 577 ra xong rồi một bạn bên Trần Hoàng Na nữa lưu cái bạn ở bên mậu thân này lại đi em bạn khả hân kìa em hẻm 5 á Anh ơi ở Trần Hoàng Na bán tôm xin một phần Rồi em Nguyễn Quỳnh Như nha Ở Trần Hoàng Na ra đầu đường Trần Hoàng Na luôn nha Anh đang ờ, ở đầu đường Trần Hoàng Na nha Đây là sự hữu duyên thì anh sẽ gửi luôn nha Tiện đường thì anh gửi hết Nhưng mọi người xem thì biết cái clip Phước, Phước, Phước đọc tin nhắn mà Phước thấy gần gần là Phước gửi hết à còn chẳng hạn như xa quá thì ờ, thua thật ra thế này cũng để cho bà con mình thôi nhưng mà hạn chế nhiều người uh, nhận hai phần ba phần nên ờ, Phước gắng cố gắng sao mà phát cho nó chính xác nhất nói nói chứ cũng bị vụ à bị sao mà chính xác nổi không cô chú anh chị cũng bị thế nào cũng bị uh, hai người ủa anh uh, một người lấy hai lần thôi hai phần này cái cô mấy bữa gài con có gửi cô phần quà nào chưa quà gạo đồ á rau đồ á. à bữa có cho rồi hả à có cho cô rồi phải không rồi ok cô vậy nha thấy không thấy cô thấy cô biết ghét không cô chủ anh chị Bước hỏi cô là mấy ngày có nhận quà gì chưa cô nói là bữa hổm cô có được một chiếc xe du lịch ghé cho rồi dạ con cảm ơn cô nhiều người đó thấy thấy rõ ràng luôn trước mắt cô chú anh chị luôn á phước tính hỏi gửi cho cô một phần mà cô nói là bữa hổm có người cho cô rồi nên ờ, cô cô nói thật có người cho rồi bởi cô không nhận nữa cô ăn rau không cô rau củ quả rồi cho cho cô bịch rau cho cô đi cô lao công rồi thử rồi cô ấy cô chỉ ờ, hai ờ, cô chú đứng gần đó mà không dám lại xin à, mới đi ngang thấy đứng ngoài đường không bởi vì những người thật lòng như vậy á Phước rất là thích như vậy ai cứ thật tình nè cô nói thấy không xong mình còn hỏi cổ thêm là có lấy gao không thì cổ lấy bịch gao cổ đi rồi đó thấy không cô nói thôi cho cổ leo ờ, vậy cho cổ xin phần gao thôi dạ, dạ, dạ, từ từ thôi cho củ quả bữa nay có gì vậy em ờ ừ, quên bầu, bầu khổ qua ờ, bầu khổ qua rau lan dưa leo đậu bắp đậu bắp có không dạ tụi con đi chừng nào hết về à tụi con phát một trăm phần à, dạ với sức khỏe nha con. 500 đường 30 tháng 4 bạn Lê Khánh Minh là bạn xin cho ai bạn bạn xin tới hai phần ngay 30 tháng 4 nè anh em mình cũng đang ngay 30 tháng 4 nè Ủa ngang đài truyền hình bạn Nguyễn thì từng bước ra lộ bưng nhìn lại có chiếc xe đang đậu nè ngay chân ờ, nhìn xuống hướng ờ, vô cái găng đó là thấy nè ừ, ngược chiều luôn á lên lề á bạn Nguyễn Thị Diễm Diễm đó ờ, dùng nick thiệt đi nha bạn ở đường 30 tháng 4 nè là ngay chỗ Trần Hoàng Na đi xuống tí xíu nữa phải không bạn với lại ờ, các bạn mà xin ờ, hẻm 500 á hai phần đó là bạn đó ờ, xin cho ai giờ bạn đô ly võ gì đó ở hẻm 74 30 tháng 4 luôn á là nằm khúc nào vậy bạn chị, Nguyễn sơn là người nói em hát dở nên em buồn rồi rồi lấy một phần cho bạn con chính hai phần đó hai người hai phần á à? không, không hỏi coi có phải rễ nhau không hai phần ờ, à? ờ, có phải lấy hai bao gạo kìa lấy trước lấy hai phần đây đây có sẵn phần nè cô bác có gạt gì vì hoàn cảnh khổ mà em tại chị không có ờ, xem nhiều thì chị không có biết à em, em trai với em gái này hai người à, là ở chung hay là ở riêng ở chung hả một phòng một á hả à vậy đó hả vậy là hai người ở chung phải không rồi vậy lấy một phần đi em em bên trần hoàng nam mới điện cho em luôn phải không em gái núp núp ở sao nè phải không rồi nãy có điện thoại cho em không làm gì quên khẩu trang hả nè lấy khẩu trang là để trên đó luôn cho nói đeo đem về để hồi lỡ bị dọc đường bị phạt nữa gấp quá rồi lấy khẩu trang đeo vô luôn một phần năm ờ, năm bảy bảy luôn chị năm bảy bảy ra luôn nè anh ơi rồi chị năm bảy bảy ở sau lưng gấp quá hàng sao mà quên khẩu trang luôn vậy à vậy đó hả rồi Gì?

đừng, có vậy thằng <coughs> buồn ngủ em hát cho thằng du nè thôi mệt mỏi quá <laughs> này để yên cho anh phúc làm hát nữa đi gì nè tao quay camera ra cho mày hát nè hát trời hót đi chim hót đi chim ngang đài truyền hình là gần tới rồi ta mấy cái này nè phải không hẻm 500 ngang đài truyền hình từ từ từ từ nghe đài truyền hình luôn hay ngang ngang hay là gì thôi nói chung là mình đậu nghe đài truyền hình đi rồi hẻm 74 30 tháng 4 là nằm khúc nào ta qua hả rồi từ từ từ từ đài truyền hình tới chưa tới nào tới nào rồi hẻm 500 là ở đâu này 534 500 chắc méo bên đây Ủa 500 này nhớ bữa hổm có cho rồi mà phải không cái khúc này nè cái khúc mé bên đài truyền hình đứng bên lộ ở đây nè Ủa hẻm này nhớ bữa hổm cho rồi mà phải không 74 là ngay à, chỗ đèn xanh đèn đỏ ngã ba Quang Trung Ok bạn gì à, đứng ngay chỗ ngã ba Quang Trung đi nha Anh em mình chạy tới đẳng nha Ghé đồng xanh trước anh Ờ quên ghé đồng xanh Quẹo qua bên Nguyễn Linh ghé đồng xanh trước cái Hạnh Thu đang coi like của anh Hạnh Thu đang cập nhật Anh đại diện tiếp Em chưa nghe Di hát luôn Nè Di làm bài đi Di Làm bài đi Thôi ta chơi nhiều quá hát lên rồi mai là cái la nó không ai coi luôn á dính bản quyền luôn nó phải dính bản quyền mà để chữ em khác vậy hả hẻm 500 là ai vậy anh này hả anh tên gì rồi anh đó ờ, anh phòng số mấy anh minh và ờ, anh này? Số, ờ, số 2 Số 2 hả? Rồi anh xin hai phòng là cho đây bữa mấy gạm có cho anh phần nào lần nào chưa? Ờ, Rồi ok gửi cho hai anh này hai phần đi. Nhìn sao giống hai anh em bây giờ hai gặp mắt á. Rồi ok. hoài cả Duy ơi Cái bạn ở hẻm 50 á, kêu bạn ra được thì ra cũng ra được thôi Chứ bữa hổm điện bạn lần là bạn ra không được Các bạn hẻm, hẻm nào 50 Quang Trung phải không? Ừ. Kêu bạn ấy uh, có ra được thì ra đi nha Mà hẻm 50 Quang Trung đang gạo căng dữ lắm Để hồi bạn nữa nói đi ra không được rồi xe sao vô được Không, đâu. ra tới ngay cái chốt được không? không Hùng Nguyễn bạn mà ngay chỗ cái hẻm 50 Quang Trung á bạn ơi bạn ra được ngay cái chốt mà đầu hẻm 50 không anh em mình sẽ bên lộ rồi đem qua cho bạn chứ không có vô được nha mình thấy ngay chỗ đó nó đang gào lại nha bạn gì đó ơi Cúc Hà bạn ơi Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng hay là Nguyễn Hưng gì đó bạn ơi bạn ồ cảm thấy không được thì thôi đừng gắn nha bé Di đừng gán đừng gán bạn Nguyễn Hùng gì đó hẻm 50 đó mấy bạn <laughs> bạn ơi chị Nguyễn Hùng ơi chị Nguyễn Hùng rồi à. <laughs> không ra được rồi vậy thôi nha bạn tại vì mình chỉ lợi ghé được tới chốt thôi nó có đang gạo lum la chân sao anh em mình vô được vậy chịu nha mình uh, liên hệ với uh, gần sớm hay qua ai đó mượn đỡ có gì ăn nấy giùm mình vậy thua rồi mình chỉ tới được ngay cái chốt thôi đứng ngay dốc cầu quang trung bên đây thì mình sẽ băng qua lộ nhờ anh em đem qua mà bạn ra không được nữa thì mình đâu có cách nào đem vô đâu nó đang gạo mà à vậy là đi đường mẫu thân luôn hả đi đường vâng, đi đường à, mẫu mẫu thân bọc qua bên ờ, bọc qua ngay chỗ quang trung ủa hồi nãy có hẹn một bạn ngay chỗ ngã ngã, ngã ba quang trung mà dọc là vòng là vòng đây này phát cho chú này xong xuống vòng xuống dưới ờ, ngã ba Quang Trung đi xong rồi hai vòng về bạn ờ, hẻm năm đó rồi vòng vô hẻm 51 là sắp đúng lịch luôn á hẻm 51 hẻm 51 điện cho cái cô ờ, cái cô mẹ của một người tên Phước nữa đó cổ trong đó nhưng mà là trong đó là khúc trọng là 50 điện thì điện hỏi đi phải vô hẻm 51 không rồi kiếm cái hẻm 54 ok 51 okay. gì vậy? vô hẻm 51 nữa kìa Di Di ơi 51 Di ơi nên nên nên Di ơi chị yêu em nhất nên chị muốn tốt cho em mà sợ bà anh Phước em có xin anh một phần quà cho bà 82 tuổi và cụ khó khăn ở đâu em với lại em quệ kim chinh này thấy quen thấy quen dữ lắm luôn nè cái nít này ôi tầm du chia tay hẻm 160 chứ gì xin gọi bạn cho gọi hết trơn rồi cái khu đó là mình bị dí mấy lần rồi dí tới ngoài ờ bị dí tới ngoài luôn rồi cái khu đó là dí rồi cho mấy lần rồi và như cái nick này của bạn bữa hổm mình cũng đã cho rồi nè mình nhìn vô là mình thấy quen liền chỉ cần ai mở miệng nói tầm du là mình nhớ con hẻm liền luôn á 278 ừ. nguyên sớm luôn nữa <clears throat> hoài wow. chú liêm này nè các cô chú anh chị nhớ ngay chỗ này không biết tại sao mà phước ghé đây phước dẫn ghé đây gửi à, cho chú này hai phần rau không tại chú này đem vô cho bà cụ mà lần trước phước cho tiền đó phước cho 500 hàng triệu gì đó để chú đem cho bà cụ bà cụ 81 tuổi mà con bị mắc kẹt bên vĩnh long á rồi chú liêm phải không rồi này là chú xin cho bà cụ giống đó hả bà còn gạo không bà còn gạo không dạ không biết nữa hả mà mà bà đa số chắc ăn cũng đâu có nhiêu mới mấy bữa mà Rau này ha Rồi lấy chú hai phần rau Quan trọng là có bà cụ à, bữa hôm là qua chỗ này là Phước đã đi xác minh rồi nè Đi xác minh rồi Rồi vô rồi tốn tiền cho bà thêm Nhưng mà vẫn vui nha Tại vì bà nhìn thấy thương lắm vô bà nằm nằm một chỗ một luôn Bà đang chùm cái mền nhìn hết hồn hết trơn chị sẽ coi coi có ai trong hẻm 51 lên đi chuẩn như gì thì sao cho dần mất tiếng rồi hả còn tiếng mà alo còn tiếng bạn ơi rồi tiếp tục nha à, ngay ngã ba quang trung à, Dory võ ra giùm mình nha bạn đúng rồi bà còn hỏi anh ở đâu nữa đúng rồi đó vậy em nhớ đúng rồi đó mấy bạn nhớ đúng rồi đó nếu mà các bạn thêm theo dõi livestream của Út nhiều thì các bạn sẽ biết bữa hổm là ờ, ghé đó rồi nhưng mà bữa nay thì xin rau củ thôi Phước mới biết uh, ờ, Phước mới hỏi Liêm là bà không biết bà còn ờ, gạo không mà Phước nghĩ bà ăn chưa hết đâu bà lớn tuổi rồi thường những người lớn tuổi ăn ngày có nhiêu đâu nhúm gạo chút xíu gì là có thể ăn được sáng chiều luôn á <coughs> bà có con ở bên Vĩnh Long bị mắc kẹt đó chưa có về được đang dịch dạo này tại do trang của phước ờ, bị mất tương tác á bị ờ, dính cái gậy bởi vì nhiều cô chú anh chị cũng nhắn tin hỏi phước sao không có live stream mà thật ra ngày nào phước cũng like chứ chịu thôi chứ sao giờ phước đang nhờ người ờ, tháo gậy giùm để lấy tương tác lại phần ở dưới cầu Quang Trung quẹo trái được không chú chú sẽ lấy tới ngay chỗ cái dốc cầu Quang Trung nha rồi con tự động con lòn ở trong nha cho nó tiện cho chú nha ở dưới cầu Quang Trung chỗ đó cái đường đường cặp bên cầu Quang Trung cái đường đó chú ờ, đi ờ, xe bán tải hai xe có vô nó nhỏ với lại nó ờ, cồng kềnh dữ lắm nha con nếu mà con ra được thì con ra nha con Minh Ngọc ra được hay không trả lời cho chú nha chú đang chuẩn bị tới ngay chỗ ờ, ngã ba Quang Trung á nó tiện đường thì chú sẽ quẹo qua con luôn á hát lớn lên gì ơi ở đây không ai nghe chứ yeah. nhức đầu quá Minh Ngọc ơi trả lời giùm chú nha biết cái châu con nó của ai luôn đúng bé ở hẻm ba đó đi Demon đúng rồi tướng em bấm dắt âm nhầm vậy kêu em Doraemon em có nhiều ký đâu em còn 83 ký 83 ký chưa nhiều vì <laughs> cao mét 85 nặng 83 ký nha cô chú anh chị dáng người mẫu luôn đó nha mẫu hậu như JN JN Này đam mê đô, coi Doraemon lắm hiện nè e Doraemon Anh Phước xuống lòng cầu quan Trung được không anh? không em ơi cái lòng cầu ăn chung xuống không được nha em đường nhỏ xíu mà sao bán tải qua được sao bữa nay không thấy bé kia ngồi sao à không phải thằng uh, toàn á toàn bữa nay nó bị nhức răng ở bên thành thành bữa nay bị nhức răng ở nhà nha cô chú anh chị với lại bị thêm bà tám nữa, ngay cái ờ, cái cái mỏ nữa đang bị hành nên nằm ở nhà rồi bây giờ em có hát luôn không có hát luôn em ngồi em nhét nhét không á không có hát ngồi lên á mới đầu nghe cả ba này nè đẹp người ta lên bao giờ sao lên <laughs> kẹo quýnh hoài luôn trời nghe chưa ta mang từ từ từ từ mấy coi không thấy ai luôn coi có bên kia không chị qua bên kia đi có gì thôi đừng quẹo đừng quẹo đừng quẹo thẳng qua kia quẹo mình phải ôm tút với cái găng dưới á chị chị qua bên kia có không rồi không có ai luôn không có ra luôn rồi ok không ra gì vòng lợi cho anh hay là ngồi bên lộn đây phải không phải không phải anh ở trong nhà vòng tới kia đi vòng lại vòng vô điện cho cái cô gì đó ờ, vòng qua hẻm năm mậu thân đi mình xong mình vòng qua hẻm 51 51 kia ai cụ ai cụ vào nào không cụ bà xe đạp đó không có cho nữa mà cụ xe đạp nhà dây chai đó là bên nhóm lửa long cho rất nhiều rồi rồi mình cho mấy lần rồi không không có cho nữa bà cụ đó mình nghe sự tích rồi cho mấy lần rồi và nhiều nhiều nhóm cho lắm rồi tại vì nói chung là tối là bà, <laughs> nhiều nhóm cho lắm mình cho đã cũng hai lần và nhóm bên ờ, đội cứu nạn cho nữa và nhóm khác ý ý em mấy bốn ở đó hả kìa kìa kìa kìa kìa kìa ở đó đó đó đó Yidori á hẻm hẻm hẻm 74 ở dưới lùi lại lùi lại xem nửa thuốc rồi anh ơi hẻm 74 hẻm 74 của cái cô mà bán cà phê ngay đầu hẻm lộ 19 á dạ à, tiếp tế cho cái hẻm 74 ờ, cho cái bạn kia nhớ rồi tự nhiên giờ nói hẻm 74 mới nhớ qua qua thì mình sẽ dẫn dẫn dòng lại nha lỡ thuốc mình sẽ dòng lại hết còn ai cho rồi cho nhiều lần thì mình sẽ không cho nữa thế nào hồi bà cụ đó cũng chạy lại nữa nhưng mà bữa nay là mình đã biết cái câu chuyện rồi cho mấy lần rồi không có cho nữa gì à, đô ghi vỏ phải không em em là đô ghi vỏ phải không mà em là đô ghi vỏ phải không rồi rồi sao đưa tận tay với vậy gặp gái cái đưa tận tay luôn á trời rồi ra phun ờ, giùm ờ, tao cái đi ông nội nhanh thử nha thường ngày đâu có nhanh vậy gặp gái đẹp cái vậy đó à, con cho cô nhiều lắm rồi và đội cứu nạn cho cô rồi bữa nay cô đừng xin nữa được rồi con cho cô bữa hổng con cho tiền rồi đừng có xin con nữa con nhớ con nhớ mặt rồi cho biết rồi con nhớ mặt rồi được rồi cô ừ, đó là hai chị em á cho mấy lần rồi xong bên đội cứu nạn cho nữa rồi nói chung là ờ, đón dài dài ngay chỗ okay. đây là gặp đi ngang là cứ kêu à một lát không thằng nào đi xuống xe nha để tao để tao sao anh tao nói không thằng nào đi xuống xe để tao tại vì xa kêu tao đi xuống xe kìa cái cô đó ờ, mình phước phước cho nhiều lần rồi nha mọi người cũng hiểu thông cảm nha hello em ờ, em, lọc chê cá ờ, em ra anh dạ. chuẩn bị anh cho hẻm năm xong anh sẽ anh, em điện cho cái cô kia coi là ở đâu em dạ, em lọc chê cá đợi tí xíu nha nếu tiện đường vô hẻm 51 thì anh gửi cho em luôn nha ờ, à, mới cho bà cách đây hai ba hôm đúng rồi bên nhóm của hiếu cũng cho nữa còn quay phim luôn bà chạy bộ theo luôn với một bà cụ ẩm đứa nhỏ chạy theo nữa bên tầm du nói chung là vòng vòng đây ờ, bước theo dõi mấy trang để coi có, có cho chưa biết rồi nhìn mặt biết rồi cho hoài biết thấy quen luôn rồi mình không có nói gì hết mình chỉ nói là có điện cho cái hè hẻm ba này không không hẻm năm ờ, đợi anh tí xíu nha bạn lộc ờ, chơi cá coi hẻm nào đường nào á hẻm năm hẻm năm ở đây bây giờ con đi bán này vô Lấy đâu cô? Dạ biết Dạ Ai ngay chỗ nhà thờ hẻm năm đâu ra giùm mình nha em hồi nãy điện thoại xin đúng không ngay đà hẻm năm đúng không em với mẹ em á hả rồi hai mẹ con luôn á hả ờ à, vậy đó hả ở nhà thêm mấy người nữa bốn người hả lấy cho ờ, ờ, hai uh, uh, bịch rau với 10 kg gạo đi thà thà thà nói thẳng là hai mẹ con vậy đó chứ không thôi là xin hai phần ờ, cũng vô đó à có làm sao thì mình nói vậy nha con thì con thích vậy đó thà nói thì con cũng cho hết trơn không cái cô này bên vào đường mẫu thân bên đây cho rồi cho rồi bên đường mẫu thân mấy cô hút gác này cho rồi cái à, bịch đồ bên đây còn mình em cho rồi chị bữa hổm em có cho rồi bữa nay lấy rau nữa thì em cho rau thôi lấy rau phải không cho chị cái bịch rau đi tại rồi ok chị rồi rồi nhà bốn người là 10 kg gạo là ăn cũng là được dạ ok cô đây cái cô bên đường mậu thân này là phước đã cho rồi luôn bữa nay thì cho rau nữa thì ok chứ gạo thì phước không thể cho được <laughs> thằng duy nó thằng duy nó dặn cái cô đó chừng nào kiếm rễ inbox cho nó gì đã vậy ừ. nào kiếm rễ inbox luôn ừ nó dặn cô đó đó cô đó ở đâu em gần alo trăm á rồi ok gần alo trăm phải không ờ, rồi ờ, à tức là gần alo trăm cách mạng tám hả Hồ bốn sáng alo 100. Có có có có biết có quá. Alo vô 100. À, alo vô 100. Rồi anh có qua bên đó nha, bạn Lộc chơi cá, bạn Lộc chơi cá bạn ra đứng đón giùm anh nha. Anh trẻ chạy vô đó. Anh chạy vô hẻm 51 nha em. 51 phải không? Nó đi đường 51 phải không? Không nãy biết em nói vậy chị không? Em nói vậy nãy có gì á em kêu ờ, hỏi cho anh á, biết em già cả mà ơi đừng có xạo xạo đó em em là em thương anh nhất thôi cuộc đời á à, giờ không tin anh nào <laughs> anh tin em đi không bao giờ <laughs> em là em muốn tốt cho anh không chứ em nào đâu đi dành cứ riêng em <laughs> mấy bà già đó hữu duyên gặp thì cho cho gặp anh lộc cho luôn đi anh sao cho được em ngày nào tụi anh cũng chạy ngang quá trơn rồi cho mới cho bữa trước rồi qua bữa sau cho thêm một lần nữa rồi bữa nay gặp lại lần thứ ba cho chưa kể là nhóm khác cho nữa em không có hiểu đâu em ơi nói thật ra em không có hiểu được những câu chuyện như thế nào đâu biết là bà để dành ăn nhưng mà ăn ăn chắc lẽ là gặp là cho hoài tụi anh chạy ngang qua đó thì chạy theo thì có lẽ lần nào đi ngang chạy đi ngang qua thì lúc nào cũng ngồi đó rồi đi ngang qua là chạy theo là cho thôi vậy mai giác mẹ có bao 50 kg lên cho cho rồi cho xong luôn cho rồi đi giác bao 50 kg lại cho xong rồi qua làm sao gặp cũng cho nữa cho bao nhiêu là đủ em trong khi mới có 3 ờ, ngày mà hai nhóm cho là gần 20 kg gạo rồi mà bữa nay gặp xin nữa em kêu cho nữa đi gọng lòng gọng anh anh lòng anh không có gọng tới nổi gì đâu tại còn nhiều người lắm từ thiện là từ tâm nghe chứ không có khùng tiền nha này là mua nha chứ không có xin bởi vì cái gì cũng tốn bằng tiền mua chứ từ cọng rau cũng đi mua nha chưa dầm mưa đi mua nha rồi lên từng cọng rau nha gạo cũng phải đi chở mưa rồi nha ai gọng lòng quá thì dắt ờ, lại cho bà tiếp đi bà ngay chỗ ờ, Nguyễn Kim đó à, ngay chỗ Nguyễn Kim hẻm 16 ai nói hay quá thì mai dắt bà lại cho bà 50 kg gạo đi nha cái tánh anh là vậy đó thích có sao nói vậy à cho được là phước cho hết còn cho không được là nói ngang không có cho mới cho rồi chứ ở đâu mà khơi khơi mà mới kêu gặp hữu duyên hữu duyên nó khác cái cái mà cho ngày nào cũng cho cái này là cố tình sinh chứ không phải là hữu duyên hữu duyên giống như là đơn giản là nhiều cái câu chuyện hữu duyên nó sẽ là qua một câu chuyện khác nữa còn này là ngày nào gặp xe dạ, dạ. chạy ngang cũng chạy theo để cho tỏ ra là người ta thương nhưng mà dạ. mới cho cái bẹp hai ngày liền rồi xong rồi qua hôm sau một nhóm khác cho nữa phải hỏi cho một ngày đầu là phước cho thêm 200 ngàn nha nhớ kỹ nha cô chú anh chị đã từng xem livestream của phước thì sẽ thấy phước có cho thêm tiền luôn là cái bữa đó còn qua hôm sau rồi cho nữa phước vẫn cho thêm phần nữa rồi qua hôm sau là nhóm của ờ, đội cứu nạn giao thông cho thêm một lần nữa rồi bây giờ thì kêu phước cho nữa đâu ra cho hoài vậy còn bao nhiêu người chưa ăn chưa cho hết cho bao nhiêu là đủ đã cho tiền rồi mà vẫn còn xin hoài từ thiện là từ tâm chứ không phải là khùng tiền nha một câu mới gì được gì có có đeo chuỗi à cái kinh non em bắt cho nha hỏi anh quẹo vô đây <laughs> ngày nào cũng cần phải ăn mà anh vậy là ba ngày ăn hai chục ký gạo luôn hả em đúng là ngày nào cũng ăn nhưng mà mình cho mình sẽ biết cái khoảng cách thời gian họ ừ chẳng hạn như bao lâu mình sẽ cho nữa chứ không phải là gặp là cho gặp là cho và dạ, anh biết cô đó đâu mà cứ ngày nào cứ ra ngay chỗ Nguyễn Kim đi cô ấy ngồi mãi á dắt cái bao 50 kg hay 100 kg ra cho đi rồi phứa hẹn với hứa với cô chú anh chị luôn qua hôm sau cô chú anh chị mà chạy xe từ thiện ngang vẫn chạy theo xin nữa dốc thiệt bước đi bằng đầu luôn á rồi vợ nó la luôn thấy không nói nhiều được rồi thấy không bức xúc bức xúc mày cầm chổi luôn cái bạn uh, gì à, lọc chơi cá gì đó bạn ơi mình ra cho bạn gạo nè thấy chắc bạn lọc chơi cá chơi cá nhiều lắm phải không bạn có nhớ tôi sắt điện thoại thôi ừ. chơi cá nhiều lắm để <laughs> chắc có mồi sẵn rồi đó à nhớ cây sắt điện thoại bữa năm mốt nè đây đây cây sắt bữa hổm lũng bánh xe thay hết năm trăm rưỡi thay bánh xe sơ cua nữa năm trăm rưỡi đây cây sắt nè chén chứ tập trung cho bạn lộc chơi cá ơi một phần quà là 200 ngàn chết ít gì tánh anh là lúc đó giờ thì có sao nói vậy thôi anh bức xúc thì anh nói nói xong rồi thôi bỏ không có gì cả chứ để một lòng nữa chết thú quắc luôn cuối ùm luôn con đang chạy vô làm tới cô nè bạn lộc chơi cá không thấy bằng ta nãy giờ xin mà sao tự nhiên giờ lúc mình vô tới hẻm rồi cái gì không thấy kêu để giờ luôn chắc đang chơi cá đó đang chơi cá rồi đang cho cá hả cái gì ủa ra đón ngay khúc nào ta sao nãy giờ mình quẹo vô mình chạy coi thì nhớ hẻm này quen quen không quá quen từ con hẻm này mà di đã bắt đầu có có ghệ xong <laughs> luôn xong luôn trời Thì không phải không phải hẻm này hẻm cái, đó đó không cái hẻm mà cái bé mà có, cái bé mà có xăm dưới chân cái hẻm đó đó phải không hẻm đó đó hẻm đó trước đó nó, rồi bình bình ra đằng này nè em nhớ cái hẻm có con bé nào mà nó có xăm cái chân á rồi em cái hẻm đó đó mình mới qua đó Ôi. rồi em em chọc đó rồi em chọc em nói con bé rồi ở với ai bé nó ở mình nên đó chiều mới ở Cà Mau bạc, bạc Liêu gì đó bạc Liêu phường hai bạc Liêu trời ơi phường hai bạc <laughs> Liêu luôn trời trời hay vậy ta phường hai bạc liêu mà okay. chết luôn phường hai bạc liêu luôn cái này cái này chắc lộc chơi cáo quá ủa lộc chơi cá sao là nữ phố đêm hai này là bữa hổm là Quỳnh Quỳnh Quỳnh Quỳnh hả Quỳnh Quỳnh ở kia đây, đây nè phố đêm ngay chỗ này nè là con bé mà có xăm dưới cái chân chị phải lộc chơi cá không trời lộc chơi cá là ai tên lộc à con chị hả ừ. à, chắc mê cá lắm hả à, à <laughs> chơi liên quân hả trời thần ơi chơi con cá hả dạ ồ cơm bắt dữ không găng gì rồi con leo găng gì rồi tin anh hai hả con hôm nào làm dáng với mấy cô chú đây nha mấy anh chị đây nha nít con tên gì ờ, con ký tự đặc biệt ký tự đặc biệt không hả lấy cho chị ấy một phần đi ờ, duy ơi cái hẻm này nhớ không gì kia hẻm kia hả ừ, hẻm này hẻm quỳnh quỳnh dạ. à, cái bé này là con chị hả dạ rồi lấy giùm em nha dạ. dạ, à, rồi ok rồi rồi ok hẻm này trời ơi em nhớ mà tối hù đây em ồ dạ chị con gái rồi lấy không <laughs> nhiêu tuổi chị ba tuổi không 7 <laughs> tuổi hả 7 tuổi là về phải nuôi thêm 11 năm nữa đó Tôi găng bụng mẹ dạ. hết luôn Tới lúc đó là đừng găng bụng hết rồi Ôi gì vậy chiều nó mới qua rồi Quỳnh Quỳnh trước kia kìa Quỳnh Quỳnh nó có thận sao dám vào đây không Ê bậy Quỳnh Quỳnh anh kia vậy vậy vậy anh là không dính dáng gì nha mấy cưng Ôi, mấy... anh là linh linh đúng không mấy chú đi gặp gái lúc nào cũng tôm tớp chứ không có ai mà như tôi hết nè thấy không thôi thôi <coughs> thôi ho luôn ờ, ờ, ờ, bữa nào em ở nhà một bữa nha em để anh đi kích lẻ mấy em sinh viên đi chữ chưa tấn về để anh chặn em trên cái livestream của anh luôn bữa đó anh ờ, anh quẩy một bữa bữa nào anh quẩy một bữa quẩy xong về mở lại ừ, đâu có chặn rồi đâu cho bả ờ, xem livestream đâu không thì tự nhiên tự nhiên thấy chặn là thấy có vấn đề <laughs> là bữa đó anh đi livestream là anh em mình quẩy một bữa nha lâu lâu được xúc trường một bữa xúc trường xúc trường bắt bẻ nó chạy qua ờ, lô vô trăm lại chỗ nào cô gái nghe nhốn nháo lên, qua cầu chút xíu nữa xíu xíu nữa <laughs> dạ anh tấn bữa nào rảnh xuống đi với tụi em nè anh tấn đi vui lắm anh tấn ơi em thích cho anh bé luôn Mày <laughs> mày nó mày đó đang đốt nhà ổng đó <laughs> dạo này nó nó nó, nó tắm cồn em hoài ghét rồi giờ nó muốn đốt nhà đổ xăng đốt nhà luôn ok em khả yên chúc sức khỏe em luôn nha thẳng luôn hả chị sao trời trời luôn heo kìa nuôi em đi anh thuận ơi rồi rồi rồi rồi mua một tặng một luôn như em luôn heo là bữa hổm nói đang có bầu không ta anh không có khả năng đó em ơi phải không cũng chả có biết em luôn ờ luôn heo ra, rồi mua một tặng một luôn nhà anh còn một bầy con thơ nhà bầy con thơ nhà hả dạ em là khoảng cỡ 11 giờ đến 12 giờ mới ra chỗ điểm tập kết à, à vô chăm nè đây đây đây đây đây đây kế bên có cái hẻm cái hẻm kế bên qua luôn có ai bằng đồ xung kích đứng mà gào phải không bị gào phải không rồi rồi rồi dạ. sao lui được cái cái hẻm chút xíu sao lui được cái đít xe vô mẹ thận ơi mẹ thận Ủa muốn tôi nuôi dễ lắm sao trời à, thấy không bà luôn heo kiếm anh thận hoài luôn có khuyến mãi đó anh thận <laughs> ơi mẹ thận ơi mẹ thận con cái đùm đùm vậy đây đùm ta lá chứ thần nấu ăn ngon lắm chủ quán của đại ngân food bia mà cô chú anh chị à, qua dịch à, có về Cần Thơ hay ở Cần Thơ thì ghé quán uh, vô khu uh, Đại Ngân ghé lại quán của anh Thận nhậu nha anh ờ, phát Nguyễn là anh tấn á cứ đọc bát thước Cần Thơ là tính tiền gấp ừ. đôi đọc <laughs> xong vô ổng tính tiền gấp đôi luôn đây hả này hẻm đây hẻm 54 tổ 7 à phòng tổ tốt trong vô đường ta vô chắc được vô được mà vô được xe này vô được vô luôn đi vô ngay chốt luôn đi anh ve vô luôn hả gì Đồ, chơi ghê vậy Ê, ăn trước con bé dễ thương quá kìa gì phải không nó mở đèn lát lên không nói chơi vậy thôi anh ơi em có cha gì con em có cha rồi mấy anh cũng nói chơi mà rất mạng dần ra hết rồi gớt mạng gớt mạng dân đã hết rồi vô lại cô chú anh chị ơi bị lắc rồi mọi người bình luận lên dùm thử cái à coi còn thấy bình luận không à bị lắc rồi gớt mạng lắc bình luận rồi không hết thấy bình luận này chửi với anh đó <laughs> tới rồi không từ từ qua cái này em xuống cái bãi đất trống rồi ủa thấy cô được rồi thấy cô rồi thôi được rồi rồi được rồi tới đây được rồi tới đây được rồi tới đây ginh vô được rồi tới đây ginh được rồi hỏi chổng là mấy phần vậy cô là mấy phần cô 37 phần bây giờ ở trong này là bao nhiêu hộ những hộ nào khó khăn nhất tụi con chỉ hỗ trợ vậy thôi chứ uh, nhiều quá bữa nay đồ không có đủ dạ ờ, ưu tiên cho những ờ, cái ờ, mà già rồi nhà trọ rồi thôi chứ 37 phần thì nó nhiều dữ lắm chứ nếu mà đậu hết thì con đâu đủ dạ nói chung là không đủ khả năng với lại một phần nữa là con cũng đâu có biết có phát hay không thật sự nhiều khi nó cũng tội cho con bạn dần về đi ha ở đó mình coi mình coi còn bao nhiêu rau mình gửi chúng uh, ờ, cho cô xong rồi uh, gạo hết ta thì là ví dụ như con cần như thì con cho như chứ không cần hỏi đủ hết giờ vậy con gửi cho cô 20 phần ha gửi 20 phần đi với lại đó còn ờ, được ờ, giao ờ, gửi 25 hay 30 phần gì còn cái kia thì 20 phần kia để coi để ra con coi nha rồi con vô con gửi rút ra để con coi gao rồi đang bị lắc rồi không có thấy được ờ, không có thấy ờ, gì nè để phước tắt cái live chìm cái nha